Ok, chào anh em, thì ờ, rất vui gặp lại anh em trong ờ, phần hướng dẫn sửa chữa laptop tuần này của mình Hôm nay mình có nhận được ờ, một chiếc máy Dell Latitude E6430 được anh báo lại là bàn phím bị đẹp không thể có được văn bản thì mình đã tiến hành kiểm tra sơ qua và thấy là chiếc máy chỉ sử dụng được mỗi ờ, chuột chất voi còn bàn phím thì hoàn toàn nó bị liệt các bạn có thể thấy ở đây mình sẽ mở phần mềm test phím tất cả các phím nó bị liệt thì mình sẽ tiến hành ờ, mở chiếc máy tháo bàn phím để kiểm tra các các kết nối xem có hoạt động bình thường không hai nút của của chuột vẫn nhận bình thường ok thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu tắt máy tắt cái lỗi nguồn điện để tránh chạm chập các bạn ờ, luôn luôn phải lưu ý cho mình bước này để tránh những sự việc xảy xảy ra đợi cho máy tắt để tháo phím của chiếc DOE 6430 thì chúng ta cần tháo hai con ốc của phía đáy máy ở đây nó có ký hiệu bàn phím ở đây rất dễ dàng nhận biết Đó, đây là sẽ là hai con ốc dài để có thể đâm xuyên lên à, bắt vào chân của bàn phím sẽ lật máy này sẽ cậy lần lượt ờ, Very good thing. Chúng ta đừng không giật lên, không giật ngang. Để tính chung. sơ qua ở đây chúng ta có thể thấy ở đây gồm 1, 2, 3 và 4 con ốc rồi một kích thước là 23 Đó, hết chuyện này và một cái nhận nào mà kín lên đầu tiên thì mình có lẽ mình sẽ thử cắm ờ, lại phần cam, ờ, phần kết nối của bo này có ổn định hay không hoặc nếu không thì chúng ta sẽ phải thay phải kết nối chiếc phím nó đã đi thật rồi giờ mình sẽ tiến hành à, tháo ra trở lại và thay thế một bàn phím mới Ok, giờ đây mình đang có một chiếc phím mới của dòng E6430 Các bạn có thể thấy ở đây tiếng zin thì nó sẽ có con chuột ừ, chất còi này còn các cái dòng tím linh kiện bên ngoài thì chắc chắn sẽ không có và tím mới thì thường sẽ không kèm theo các phím các bạn lưu ý là mình sẽ giữ lại cái cáp này sau lần thay phím gắn cáp vào bỏ mạch đầu dài hơn sẽ làm điều xuống ờ, bên còn đầu ngắn hơn sẽ là đầu vào bo của phím đó cái phím báo xanh như này là hoàn toàn bình thường ok tiến hành đóng lại thôi gắn cái phần dưới này trước Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn à, quá trình à, tháo lắp và kiểm tra phím của chiếc Dell E6430 thì như chiếc máy này đã bị à, chết bàn phím hoàn toàn chiếc phím này mình sẽ đi bạn nào có nhu cầu với mình tháo lắp tay phím làm bất kỳ công việc gì về chiếc laptop thì các bạn có thể làm được dưới